Vâng, xin chào anh em, mời anh em cùng theo dõi trận đấu online của Phạm Tâm DLS với đội hình 4 5 1 cùng đội bạn có chỉ số cầu thủ bằng nhau. Sau đây là trận đấu.